tài xỉu nhìn vào mắt thường này thì các bác cứ xem video có gì các bác cứ kết bạn zalo với số điện thoại em ở trên màn hình hoặc lên cơ sở em test hàng em ở bến xe miền Tây và sau đây thì em xin phép được giới thiệu với các bác về cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường này đây đây là cái nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường được làm bằng nắp cống một xị và bên cạnh này là cuốn băng keo đen nắp này thì nó có một cặp đó là nắp ngày và nắp ban đêm một cái các bác dùng để chơi ban ngày một cái các bác dùng để chơi ban đêm hột và đĩa là hột và đĩa nào cũng được và đồ này thì em cam đoan đảm bảo với các bác là hoàn toàn không tăng tích sau đây thì em xin phép được test thử một vài tiếng để các bác cảm nhận được cái độ chính xác của nó cùng với em đây em sẽ lấy cái nắp ban ngày để em lắc bên trong này thì à, có mặt lục và mặt tam mà lục và mặt tam thì em sẽ đánh tài rồi đúng không ạ đây có lục và tam có tứ tứ thì lúc này em nhìn thì nó hơi là mờ bởi vì là nó màu đỏ và cái nắp này cũng màu đỏ vậy nên là màu đỏ thì nó sẽ khó nhìn hơn một xíu nhưng mà khi mà các bác nhìn quen mắt thì các bác sẽ nhìn rõ được luôn cả ba hột ở bên trong cái nắp này Ở trong này em nhìn thấy mặt 5 mặt 2 và mặt 1 5 2 1 đánh xỉu đúng không ạ? Này, 5 2 1 8 nước đánh xỉu chuẩn chưa ạ? Trong này em thấy có mặt 6, mặt 2 và mặt 3 6, 2, 3 Đánh tài Đúng không ạ? Này, tài 6, 2, 3 Chuẩn chưa các bác? Trong này em nhìn thấy mặt 5, mặt 2 và mặt 3 5, 2, 3 10 nước Đánh xỉu đúng không các bác? Đây 5, 2, 3 Xỉu Trong này em nhìn thấy ba con 5 này các bác này Báo 5 nha các bác nhá Báo 5 mình đánh tài ạ à. Đây, báo 5 tài chuẩn chưa ạ? Vừa rồi thì em đã test thử cho các bác